Xin chào toàn thể anh em thì à, vừa rồi nhiều anh em gọi điện à, cũng chia sẻ cho tôi hôm nay làm video này thì là gửi tặng đến toàn thể những anh em nào đam mê cái môn tài xỉu và đặc biệt là những anh em nào thua tha thì anh em nên chú ý theo dõi video của tôi để tôi chia sẻ cho anh em biết tại sao anh em lại thua tha thì hôm nay làm video này thì là mục đích của tôi thì cũng chỉ là chia sẻ cho anh em thôi thì tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ nắp camera tài xỉu đây là chiếc nắp camera tài xỉu bộ đồ này thì bao gồm một cái màn hình điện thoại và một cái nắp camera này được tôi làm từ cái nắp hộp sơn này anh em nhìn cái nắp này rất là đẹp thì cái nắp này cái thời gian sử dụng của nó từ pin từ 4 ờ, năm tiếng phải thoải mái cái, cái dung lượng pin cho anh em sử dụng còn à, cái màn hình này thì cách cái nắp này từ 15 đến 20 mét luôn nên là độ xa của nó thì anh em yên tâm phù hợp mọi cái sân chơi cho anh em thì à, khi anh em vào chơi anh em chỉ cần luồn cho tôi cái nắp này vào thôi còn chén đĩa và quân hột thì của ai cũng được đây tôi bốc ba con hột và test thử luôn cho anh em xem luôn và tôi nói thêm một chút nữa là đặc điểm của chiếc nắp này thì là tôi sẽ khắc phục cái khuyết điểm trước kia của những cái nắp trước là lâm châm không bao giờ hút đây lâm châm không bao giờ hút nên là anh em ờ, nếu mà cái sòng hay cái suối nào mà anh em mà test lâm châm thì đây không bao giờ hít lâm châm tôi test luôn cho anh em xem này và để kiểm chứng luôn cái độ hiệu quả của bộ đồ này đây anh em nhìn rõ này. Để đánh tài này 552 này tiếng thứ hai cho anh em này đây là 6 22 này tiếng ờ, thứ ba cho anh em này 633 này tiếng thứ tư cho anh em này bão này ba của ba này anh em nhìn rõ ở bên trong nó có những cái gì những cái việc mà nhìn rõ mà anh em đánh được hay không đấy là việc của anh em thôi tiếng tiếp theo cho anh em sáu năm bốn này bốn năm sáu này tiếng tiếp theo này đây là năm hai bốn này anh em nhìn rõ không tôi uh, nói luôn cho anh em này à, cái dòng sản phẩm này thì là một số anh em nó biết rồi thì à, anh em cũng nên chia sẻ cho những người nào đang thua tha biết còn thì, à, cái nắp này thì là bây giờ nó không còn sạc kim như ngày xưa nữa sạc bệ Đây, bệ từ khi nào mà pin nó, nó, nó, nó đầy thì nó màu xanh như này khi nào mà nó nhấp nháy đèn đỏ như này thì đang sạc rất dễ sử dụng thì à, bên tôi nhận tất cả làm theo cái yêu cầu của anh em từ lắp đĩa camera đánh sóc đĩa hay là lắp đĩa về đánh bầu cua và một số cái mẫu như lắp à, bằng sành sứ này và lắp cống hột xị hay là lắp nhang mũi thì à, tôi đều làm cho anh em anh em cứ cần cái loại nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình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 về những cái môn tài xỉu này xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo